sức khỏe và sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Trẻ em hôm nay không chỉ thông minh hơn mà còn biết quan tâm, chia sẻ. Đột phá mới, Dumes Dupro với Max IQ cải tiến giúp phát triển trí não, tối đa chiều cao, tăng cường miễn nhiễm. Dumes vung đắp tương lai.